Hằng vâng, xin được gửi lời chào tới tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Phong thủy Tam Nguyên. Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của căn nhà đối với mỗi con người của chúng ta. Đó là nơi che mưa, che nắng, là nơi mà chúng ta có thể về, ờ, có thể trở về, đầm ấm lên bữa cơm gia đình cũng như là gặp những người thân yêu của chúng ta. À, căn nhà chính là vị quý nhân, là người đồng hành của chúng ta trong suốt cả một chặng đường dài, bất kể là nhà thổ cư hay là nhà chung cư. Và trong một số những video lần trước thì diện đàn với phong thủy Tam Nguyên đã cùng với quý cô chú anh chị và các bạn tìm hiểu qua một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn cũng như là xây dựng một căn nhà thổ cư sao cho hoàn hảo cũng như là tốt đẹp về cả uh, cuộc sống của chúng ta. À, thế nhưng mà hiện nay thì Giải đàn cảm thấy rằng bên cạnh lựa chọn nhà thổ cư thì chung cư cũng là một cái lựa chọn vô cùng uh, tốt đẹp vô cùng phù hợp với tất cả những người mà mong muốn rằng uh, có một căn nhà cho mình uh, vừa phù hợp về giá thành về kinh tế cũng như là thuận lợi về địa điểm chính vì vậy ngày hôm nay thì phong thủy tam nguyên đã quyết định mời về đây uh, chuyên gia phong thủy đức trung để có thể cùng với tất cả quý cô chú anh chị và các bạn uh, tìm hiểu qua một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn căn nhà chung cư Xin kính chào anh ạ. Được, chào bạn MC, chào đến các uh, quý cô chú anh chị đang theo dõi video này. Xin chào. Ừ. À, rất là cảm ơn anh Trung ngày hôm nay đã quay trở về phong thủy Tam Nguyên ừ. để cùng với chúng ta ngồi bàn luận và à, điểm qua một vài những cái kiến thức cũng như là chia sẻ về một vài những cái lưu ý khi mà lựa chọn căn nhà chung cư. Ừ. À, và quý cô chú anh chị và các bạn thân mến trong quá trình theo dõi video, nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy nhanh tay đẩy ở phía dưới phần bình luận để cho đội ngũ trợ lý có thể tổng hợp một cách nhanh chóng và chính xác nhất để giải đáp cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Và quý cô chú anh chị và các bạn cũng hoàn toàn có thể gọi về số hotline của chương trình đó là 1900 2292 nếu như có bất kỳ thắc mắc hay là muốn được tư vấn về phong thủy kiến trúc nhé. À, ờ, còn bây giờ thì diện đàm xin được phép đi vào những câu hỏi đầu tiên để gửi cho chuyên gia phong thủy Đức Trung ạ. Ừ. À, em cảm thấy là hiện nay thì nhà chung cư đang được rất là nhiều quý gia chủ quan tâm cũng như là lựa chọn đúng không ạ? Đúng rồi. Đặc biệt là đối với một số những người trẻ chẳng ừ. hạn như là anh Trung hay là ừ. bản thân của diện đàm trong một số những năm sắp tới chẳng hạn. Ừ. À, thế thì có một vài những cái câu hỏi được gửi về cho chương trình xoay quanh cái việc là làm thế nào để có thể xác định được hướng của căn nhà chung cư. Ừ. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho diện đàm cũng như là tất cả quý gia chủ đang theo dõi chương trình được biết là thế nào là hướng của căn nhà chung cư ừ. và hướng này được xác định như thế nào không ạ? Được. À, đây là một trong những cái chủ đề rất là hay mà nhiều các quý độc giả hay là quý khách hàng của Phong Thế Nguyên cũng thường xuyên đặt câu hỏi đến ừ. về cái việc thế nào là hướng của căn hộ chung cư. Thì về cơ bản là thông qua video này thì Đức Trung cũng sẽ giải đáp đến các quý vị về cái cách mà chúng ta xác định hướng của căn hộ chung cư như thế nào. Cái đầu tiên nhiều có nhiều cái uh, kiến thức hay nhiều cái chia sẻ của rất nhiều người nói là hướng của chung cư là hướng của tòa nhà, rồi là hướng của ban công hay là hướng của căn hộ. Ừ. Thì đâu mới là cái xác định hướng của cái cái cái cái, cái chung cư chúng ta đang ở. Thì về cơ bản rằng là Ờ, đối với phong thủy Thái Nguyên hay thông qua các mệnh sư, các thầy trong hiệp hội phong thủy thì có khảo sát và ờ, khẳng định một điều là hướng căn hộ chúng ta nhắc đến đó chính là hướng của cái căn hộ chúng ta khi bước mặt ra khỏi cửa. Chúng ta vẫn ờ, có một cái lý thuyết rất là vững chắc trong cái việc xác định hướng là bước mặt ra khỏi cửa, mặt mình nhìn thẳng về đâu thì ừ. đấy chính là hướng. Còn nó hướng của cái tòa nhà chung cư thì thường là nó thường nó là hướng của ban công bởi vì hướng của lô ra bởi vì là nó nó nó bị ngược lại mà Ờ, do đó rằng là hướng của cái căn hộ chung cư thì chúng ta xác định cái yếu tố vận khí của cả cái tòa nhà còn đâu xác định cái vận khí của căn hộ chúng ta chúng ta xác định thông qua hướng cửa ra vào tức là bước mặt ra khỏi cửa căn hộ mặt chúng ta nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính là hướng rồi thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta xác định được hướng của căn hộ chung cư thì rất nhiều người có cái kỹ thuật đo sai trong cái việc xác định hướng chung cư bằng cách là mang cái la kinh lên trên căn hộ để mà đo ờ, thì về cơ bản là sai rất nhiều tại vì rằng là khi chúng ta mang la kinh lên trên căn hộ đo thì chắc chắn là tường nẻo xung quanh là đã bị nhiễm từ bởi vì bên trong nó có xi măng cốt thép thì làm sao mà chính xác được đúng không ạ do đó rằng là mang cái la kinh lên căn hộ chung cư là một trong những cái sai mà nó không có chính xác đâu đấy, vậy thì làm nào chúng ta đo được căn hộ chung cư đấy chúng ta đo phía bên dưới nhưng cũng cần phải chú ý rằng rất nhiều căn hộ chung cư bây giờ là cái cách mà người ta thi công là người ta có cái hầm để xe ở phía bên dưới mà thậm chí là phủ hết cả cái nền nền nền sân ở phía bên dưới luôn ừ. do vậy là về cơ bản nếu như đã là hầm để xe bên dưới thì nó cũng bị nhiễm từ bởi cái yếu tố về sắt thép thì thường những trường hợp như thế thì đức trung và thầy thanh nguyên phải đo khá xa để ra hẳn ngoài đường để đo cơ nhưng về cơ bản khi người ta quy hoạch chung cư thì người ta cũng không có đến nỗi nào người ta xây bị chạch chéo hay là lệch méo đối cảng tòa nhà cả ừ. mà người ta xây có cái yếu tố về quy hoạch rất là vuông vắn do vậy chúng ta chỉ cần xác định được hướng của một cạnh là chúng ta có thể xác định được hướng của cả cái tòa chung cư đó rồi ừ và khi xác định hướng của tòa chung cư đó rồi thì dĩ nhiên rồi là uh, hầu hết các căn hộ chung cư mới mà ít nhất là trong vòng khoảng 10 năm đổ lại đây thì hầu hết các chủ đầu tư thì đều có yếu tố công khai cái mặt bằng công năng ừ. lên trên ờ, mạng để mà bán mà do đó là chúng ta căn cứ được cái mặt bằng công năng đấy kết hợp với hướng của cái tòa nhà là chúng ta sẽ tìm ra được cái hướng của căn hộ à, thì bằng cách là căn cứ theo cái mép à, à, đường gạch của cái tòa nhà căn hộ xây rồi là chúng ta sẽ ra thì ngoài ra một số cách khác rất là dễ mà đức trung hay các trợ lý đôi khi là Ờ, ứng dụng và nó vẫn có mức độ chính xác rất là cao thì bằng cách là thì chúng ta có thể sử dụng cái tọa độ GPS thông qua cái việc khách hàng khi ở căn hộ đó hoặc khăn khi ở dưới tòa nhà thì khách hàng mở cái ứng dụng la bàn Việt ra thì ngay bên dưới cái ứng dụng la bàn Việt đấy thì nó có cái dòng tọa độ GPS Đấy. thì cái dòng tọa độ GPS đấy thì các gia chủ chỉ cần gửi cho đội ngũ trợ lý của Thầy tâm viên thôi đúng rồi ừ. là chúng tôi sẽ đưa cái dòng tọa độ đây lên trên cái ờ, ứng dụng Google Maps hoặc là trên Google Earth thì nó sẽ ra được cái đúng cái vị trí mà cái tòa nhà đấy ừ. thì căn cứ theo cái trục từ trường Bắc Nam là chúng ta có thể xác định được cái hướng của cái căn hộ này như thế nào Đấy. Hai là rất nhiều chủ đầu tư khi ban đầu người ta thiết kế và người ta đưa ra cái phần mặt bằng công năng của cả tòa nhà thì trong đấy nó có phần hoa tiêu chỉ rõ của cái căn hộ của cái tòa chung cư rồi ừ. thì về cơ bản rằng là nó cũng không có nhiều cái sự sai lệch đâu thì căn cứ vào đấy thì cũng có thể xác định cái hướng của căn hộ tuy nhiên rằng là chúng ta cần phải tìm được đúng cái bản vẽ của chủ đầu tư à, thì ban đầu chủ đầu tư người ta đo thì nó có sự nó nó không có tam sao thất bản à, còn đâu qua các cò mồi hay là qua nhiều nơi khác thì nó bị có thể photo nó bị sai nó bị lệch thì nó không có còn chính xác nữa thì có đôi ừ. khi chúng ta sẽ sẽ sẽ xác định hướng nó bị sai mà sai đây là sai một hai độ thôi nó đã sang một yếu tố khác rồi Ừ. do đó là xác định hướng của căn hộ thì nếu chúng ta sử dụng ứng ờ, dụng La bàn Việt thì chúng ta có thể là là lấy cái tọa độ GPS đưa lên trên Google để chúng ta tìm hoặc là nếu như chuyên nghiệp hơn chúng ta sử dụng cái thiết bị la kinh ngọc phúc đường chúng ta đo hướng của cả tòa nhà sau đó chúng ta xác định được hướng của căn hộ chung cư à, thông qua cái mép ờ, đường gạch Ờ, nó xây nó thẳng hàng với nhau ừ. là sẽ tìm ra thôi ừ. đó, thì lưu tâm lại một điều đó hướng của căn chung cư là cái hướng bước mặt vào ừ. mặt mình nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính là hướng vâng. đó. như vậy là qua cái lời chia sẻ vừa rồi thì sẽ làm cảm thấy rằng cũng đã giải đáp được một vài những cái ờ, gọi là thắc mắc đang còn ờ, nhiều quý vị khán giả đang còn nghĩ hơi sai đúng không ạ ừ. bởi vì đôi khi sẽ đang cảm thấy là cũng thắc mắc rằng là căn nhà chung cư thì nó có rất là nhiều ờ, bề mặt ấy ạ ừ. nhiều bề mặt nhiều phòng và mỗi phòng thì lại quay ra một hướng khác nhau ừ, đúng thì rồi. không biết là đôi khi căn nhà của mình và căn nhà hàng xóm thì có cùng hướng hay không ừ. đó rất là rất là cảm ơn anh trung ừ. à, và cũng liên quan tới cái vấn đề chung cư nhà chung cư ừ. thì em cảm thấy là Ờ, khi mà chúng ta xây dựng một căn nhà chung cư thì đôi khi là có một vài những cái chi tiết không thể nào mà thay đổi được đúng không ạ? Ừ. Chẳng hạn như là mình mua một căn nhà này nhưng mà mình lại không thích cửa ở bên này chẳng hạn. Ừ. Thế nhưng mà không thể nào mà có thể sửa chữa hay là à, thi à, công sao rồi. rồi. Ừ. Vâng. Và chắc chắn rằng uh, trong một vài những cái điểm mà chúng ta không thể thay đổi đó ừ. thì em nghĩ rằng sẽ có một vài cái mà liên quan đến thế sát đúng không ạ? đó là một cũng là một trong những yếu tố mà sẽ làm cảm thấy có ở trong cái bộ hồ sơ tư vấn phong thủy của phong thủy tam nguyên chính xác vâng vậy thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết rằng là đối với một căn nhà chung cư thì những lỗi phong thủy nào mà thường gặp hay là khó có thể thay đổi trong căn nhà đó đúng không ạ Ờ, đối với chung cư thì nó về cơ bản rằng là các nguyên lý xác định về các thế sát thì nó cũng giống tương tự như nhà thổ cư. Nhưng đối với nhà thổ cư thì chúng ta xét rộng hơn. Xét rộng hơn ở đây liên quan đến yếu tố về mạch thủy, đường đi lối lại. Nhưng đối với chung cư thì nếu chúng ta xét yếu tố về mạch thủy, đường đi lối lại thì chúng ta xác định cái hình thế đối với cả tòa nhà. Còn đối với căn hộ chung cư thì cái đại cục nó nằm ở đâu? Đại cục nó nằm ở cái việc nó nó tổng thể cái mặt bằng công năng của cả cái tòa đấy và căn hộ chúng ta nằm ở vị trí nào trong cái tòa đó và chúng ta tính toán các yếu tố sát xung quanh cái mặt bằng của cả cái tòa chung cư đấy cơ à, thì thường nó sẽ chúng ta có thể phân ra làm hai cái dạng sát khí đó sát khí ngoại cục và ừ. sát khí nội cục ừ. sát khí ngoại cục là các yếu tố sát tác động từ phía bên ngoài của cửa nó tác động đến yếu tố về đại môn tức là các cái hình thế xung quanh các cái yếu tố sát mà phía bên ngoài căn hộ chúng ta một số những cái sát mà chúng ta có thể dễ gặp phải ví dụ như là yếu tố về ừ, trực xung sát tức là cả một cái đoạn hành lang nó dài như thế này mà cái căn hộ chúng ta lại căn hộ cuối hành lang thì chắc chắn một điều là cả cái cửa chính chúng ta là ăn luôn cả cái dòng khí của hành lang đi vào đúng nhỉ thì như vậy là nó là cái dạng khí trực xung sát và nếu như lại không có cái bước đệm huyền quan nó cản khí lại mà nó sọc thẳng vào cái phòng khách chúng ta nữa thì đấy là một trong những cái yếu tố sát nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến với lại cái tính khí các thành viên trong ngôi nhà ừ. và về cơ bản rằng là nó cũng dễ bị lộng khí mà nó bị ảnh hưởng đến tài lộc nhiều ừ. đó đấy là một trong những cái đầu tiên ví dụ như một trong những trường hợp khác mà chúng ta phải tính toán ví dụ như cái vị trí căn hộ đấy so với các điểm lấy khí như thế nào điểm lấy khí ví dụ như là cầu thang bộ hoặc cầu thang máy ừ. à, gần đây chúng tôi có xử lý đến một cái căn hộ chung cư về phía nội cục bên trong thì không có nhiều sự ảnh hưởng các công năng như là bếp rồi là phòng thờ rồi là giường ngủ đều những cái là là cái nội cục bên trong tí nữa tôi sẽ nói nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì trong nội cục nhưng mà gia đình thành viên này thì vẫn cứ uh, tâm sự rằng là từ khi chuyển đến căn hộ này thì ốm đau nhiều rồi là tâm lý nó không được thoải mái luôn bất an và thậm chí là có sự khắc khẩu cãi cọ các thành viên thì đến khi mà căn cứ phải căn cứ với cái mặt bằng tổng thể đại cục tức là căn cứ mặt bằng của căn hộ chung cư đấy so với lại các cái căn hộ khác ừ. trong cái tòa nhà đấy thì phát hiện ra rằng là cái căn hộ đấy nó bị dính sát là dính ở sát ở ngoại khí do cái việc đó cái hệ thống thang máy đấy, cái căn hộ đấy nó đặt và khí thang máy nó đi vào nó bị sát à, mà cái sát này chúng ta tính toán dựa trên long sinh bát sát thì nó cũng khá đơn giản thôi à, căn hộ này tôi nhớ không nhầm thì nó là tọa bắc hướng nam ừ. tọa bắc hướng nam tức là tọa khảm hướng ly và ở cái phía phương thìn nó là cái vị trí của thang máy à, như vậy gần như chúng ta thấy là cả cái trục của căn hộ đấy à, từ tầng dưới lên tầng trên thì đều bị sát bởi cái thang máy như vậy bởi vì căn hộ chung cư như chúng ta biết là nó xây theo trục uh, kỹ thuật Ờ, căn hộ trên thì gần như giống hệt hoàn toàn căn hộ dưới à, nó thẳng một trục như vậy cầu thang một trục nhà cũng một trục ờ, cái hệ thống đường nước nó cũng thành một trục đôi khi là luồng thì nó sẽ cứ thế mà đi lên đúng, đúng rồi thì về cơ bản rằng là do đó là cái căn hộ đấy mà nó gặp sát thì tôi chắc chắn một điều các căn hộ kia nó cũng sẽ gặp sát khí còn đâu tùy theo vào cái uh, lưu liên vận khí của các thành viên trong ngôi nhà thì nó có sự ảnh hưởng vào năm nào ảnh hưởng như thế nào thôi còn về cơ bản thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy là cái việc sát ngoại khí thì về cơ bản là đối với chung cư thì nó không có nhiều cái sát khí giống như đối với nhà thổ cứu bên ngoài Đấy, như một số những sát đây chúng ta có thể gặp phải đối với sát nội khí thì chúng ta phải tính toán đến các vị trí khối công năng mà nó có sự ảnh hưởng trực tiếp đến với sức khỏe của trạch chủ của các thành viên trong nhà ví dụ như là các khối công năng như là bếp nhà vệ sinh rồi là giường ngủ hay là phòng thờ đấy là các khối công năng mà nó có sự ảnh hưởng đến uh, sức khỏe tinh thần rồi tài lộc gia đạo trong ngôi nhà thì những cái này chúng ta tính toán một số những cái yếu tố sát do loan đầu hay là do lý khí ví dụ như là bếp hay nhà vệ sinh ờ, tuyệt đối không được đặt vào các vị trí như cung bản mệnh cung quý nhân cung tài lộc cung đào hoa cung văn xương của các thành viên trong nhà chẳng hạn hãy đặt vào càn cung ờ, căn hộ chung cư đấy thì cũng không được được phép là khuyết hãm các cái vị trí quan trọng ví dụ như cung càn cung khôn ờ, trong ngôi nhà nói chung cứ khuyết ở đâu là bị ảnh hưởng thành viên trong đấy ừ. rồi là các cái vị trí như là bếp hay phòng thờ thì cũng không được đặt sát so với các yếu tố về điểm nạp khí ví dụ như sát phải hoàng tuyền sát phải long sinh bát sát thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái yếu tố gia đạo trong ngôi nhà mà cái việc này phải tính toán rất kỹ ngoài ra các khối công năng khác nữa như là hệ thống cửa giả rồi là các cái yếu tố về ờ, tủ lạnh so với bếp hay là bể cá so với là các khối công năng khác có cái sự xung khắc về thủy hỏa thì cũng cần phải tính toán rất là kỹ à, mà thường cái việc này thì về cơ bản nó cũng không khó các gia chủ mà chăm chỉ mà tìm hiểu thì cũng có thể phân tích được yếu tố về cơ bản trong ngôi nhà của mình còn nếu không thì hãy cứ nhờ đội ngũ chuyên gia ừ. phân tích thì sẽ dạ, tốt hơn có thể chi tiết và gọi là chính xác nhất đúng không đúng rồi vậy thì có một vài những cái ờ, phương án nào để chúng ta có thể hóa sát kỵ hung đúng không ạ khi mà chúng ta không thể nào mà thay đổi về những cái yếu tố chẳng hạn như là cửa hay là uh, cửa sổ ban công ừ. À, có một cái yếu tố là chúng ta thường hay nói là khi mà cháy nhà rồi thì mới lo đi chữa chữa cháy à, thay về đấy thì chúng ta hãy phải đề phòng và làm thế nào để ngôi nhà nó cái hệ thống về an ninh phòng cháy chữa cháy nó tốt nhất thì tương tự thế khi mà chúng ta làm nào để không phải hóa giải nhiều cái căn hộ chúng ta khi mà gặp sát khí thì ngay từ ban đầu lựa chọn căn hộ ngay từ ban đầu lựa chọn căn hộ là chúng ta đã phải tính toán lựa chọn cái căn hộ nào cái dự án chung cư nào về yếu tố về cảnh quan bên ngoài nó tốt này ừ nó yếu tố phong thủy xung quanh của xung quanh nó tốt ví dụ như lựa chọn những căn mà nó có hồ điều hòa hoặc là có không gian cây xanh thì nó sẽ tốt hơn à, còn đối phía bên trong nội cục thì cũng lựa chọn các căn hộ mà hạn chế tuyệt đối những yếu tố về sát khí chúng ta đã có các thông tin thứ nhất là mặt bằng công năng các chủ đầu tư public tức là công bố công khai trên internet rồi cái thứ hai chúng ta cũng có hướng nhà của căn hộ cái thứ ba chúng ta có năm sinh các thành viên nhà thì căn cứ vào ba ừ. yếu tố đó là chúng ta có thể xác định được cái việc đó là căn hộ đấy nó có phù hợp hay không để anh ở hay các thành viên gia đình anh ở nếu phù hợp thì chúng ta ở còn nếu không phù hợp thì chúng ta không nên mua đấy chứ mua rồi đặt cọc rồi lại cứ cố gắng mà ở đi vừa đầu tư nội thất sẽ tốn tiền rồi sau đó lại phải đi ra sửa thì có phải mất thời gian không ừ. thay vì đây nếu như có quyền lựa chọn lựa chọn đúng thì hơn cố gắng là như thế thì uh, có thể là lựa chọn bằng cách là uh, liên lạc đến phong thủy tam nguyên để mà sử dụng cái phương án là lựa chọn căn hộ chung cư trước khi chúng ta xuống tiền chúng ta đặt cọc vâng. thì sẽ tìm được cái căn hộ nó phù hợp nhất đó. thì thường là trong một cái ờ, mặt bằng tòa nhà chẳng hạn thì các gia chủ có lựa chọn là tôi ờ, có thể là mua được các căn số này số này số này khoảng ba bốn năm căn ở đấy thì lựa chọn một căn nào mà nó ít xấu nhất và nó tốt nhất trong đó thì đã là cải thiện rất nhiều những yếu tố về phong thủy rồi đó còn đâu nếu mà hên xui nếu mua rồi mà phạm sát nhiều thì phải hóa giải thôi hóa giải những còn tùy một số những cái trường hợp sát như thế nào chúng ta hóa giải nhưng một số những cái vật phẩm rất là cắt lành và chúng ta có thể sử dụng được để mà hóa giải ví dụ như là ờ, những cái đồng hoa mai ừ. để mà tăng cường thêm cái cắt khí và chấn lại những cái sát khí do yếu tố về khí khẩu tức là các hệ thống cổng cửa nó bị sai chẳng hạn hay là đối với nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh nào cũng thế nó đều có yếu tố sản sinh hiệu ứng khí thì chúng ta đặt cái hũ bảo bình thủy bên trong đấy rồi là một số những cái trường hợp mà phòng ngủ thì thường nó sẽ có nhiều yếu tố về tạp khí lẫn lộn nhất là đối với những căn hộ chung cư mà nó được làm trên cái nền của bãi rác cũ ừ. hoặc là ừ. gần với bãi rác hoặc là gần với khu nghĩa địa thì chúng ta có thể sử dụng cái hồ lô hóa sát gỗ đào chúng ta đặt ở trong cái phòng ngủ thì nó là một trong những phương án để thu trừ cái sát khí rất là tốt đấy, thì một số cơ bản vật phẩm vậy thôi còn đâu chi tiết nào thì phải căn cứ vào cái căn hộ thực tế của các gia chủ đấy chúng ta phải có gì phải có hướng này có mặt bằng công năng này và có cái năm sinh của các thành viên trong ngôi nhà đó thì chúng ta mới có thể phân tích cách kỹ càng được vâng. nhớ ba thông tin đó và nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn mong muốn được à, tư vấn một cách cụ thể và chính xác nhất cũng như là hỗ trợ trong việc à, có thể chọn ra một cái vật phẩm để có thể hóa sát kỵ hung ừ. thì hoàn toàn có thể liên hệ tới phong thủy Tam Nguyên theo đường hotline đó là một chín không không hai hai chín hai hoặc là để lại họ tên kèm theo số điện thoại liên hệ ở ngay phía dưới phần bình luận nhé. Ừ. À, và vừa rồi chúng ta vừa nói đến một vài những cái phương án để mà có thể hóa giải những cái uh, xấu không tốt lành cho căn nhà chung cư đúng không ạ? Ừ. Và nói đến đây thì em cũng có một cái thắc mắc đó là uh, chắc căn nhà chung cư chúng ta thì hoàn toàn có thể thay thay đổi về màu sắc ừ. cũng như là lựa chọn những cái họa tiết cho nội thất đúng ừ. ạ vậy thì họa tiết của nội thất này hay là màu sắc của nội thất ừ. thì nó có ảnh hưởng như thế nào trong cái việc à, phong thủy nhà ở và đặc biệt ở đây là chung cư không ạ À, đối với căn hộ chung cư hay thổ cư thì cái việc mà sử dụng yếu tố về màu sắc trang trí nội ngoại thất thì nó đều có những cái nguyên tắc ứng dụng theo âm dương và ngũ hành nơi ờ. cơ bản là vậy âm dương ngũ hành nó là cái khái niệm phổ quát về phong thủy nó phổ quát hết tất cả Ờ, cái việc chúng ta ứng dụng phong thủy ở đây thì cũng đều căn cứ dựa trên nguyên tắc âm dưỡng ngũ hành tức là màu sơn của căn hộ hoặc màu sơn của các thành viên trong gia đình thì cũng căn cứ vào các ngũ hành khác nhau ví dụ đối với căn hộ chung cư thì chúng ta lấy uh, ngũ hành để bổ khí uh, cho hướng căn nhà uh, chung cư thì nó khác thổ cư một chút uh, thổ cư thì chúng ta là lấy khí của hướng bổ tọa nhưng chung cư chúng ta bổ hướng nó khác một chút như vậy là cái nguyên tắc màu sơn của nội ngoại thất À, của nội thất trong ngôi nhà hay các họa tiết trang trí thì nó cần có một cái sự khác hơn Đấy, rồi là cái màu sơn cho các thành viên trong gia đình thì cũng lại khác đi bởi màu sơn cho các thành viên gia đình thì Đức Trung hay thầy Tâm Nguyên có chia sẻ vài lần rồi là chúng ta sử dụng cái màu sơn theo cái ngũ hành của hỷ dụng thần tức là ngũ hành khuyết thiếu ở trong thân mệnh để bổ tiếp vào cho nó vững vàng thân mệnh thì nó tốt chứ lại không phải là dựa trên cái việc là Ờ, tôi sinh năm bao nhiêu mệnh tôi mệnh này mệnh tôi mệnh kia thì nó không phải đấy thì về cơ bản là cái ờ, khi mà gia chủ đã mua thì có thể mua trạng thái thô thì sửa rất là dễ còn nếu mà mua mà nó đã hoàn thiện hết xong nội thất rồi thì sửa nó cũng hơi lấy kích một chút uh, thì về cơ bản là cái phương án họa tiết màu sơn thì nó một trong những cái nguyên tắc và bổ sung để bổ khí cho cái căn nhà nó vượng hơn còn về cơ bản nó cũng không có cái nhiều sự tác động xấu Đấy, ờ, cũng không cần phải quá lo lắng nhưng mà làm được đúng thế thì nó tốt hơn nhiều đúng, ừ. sẽ giúp cho chúng ta kích tài lộc như là mang lại những cái thuận lợi và may mắn hơn cho gia trưởng chính xác rồi ừ. Vâng, và nói như vậy là để cả, chúng ta cảm thấy rằng là có rất là nhiều điều chúng ta cần lưu ý trong cái việc từ lựa chọn cho tới thi công hay là uh, trang trí ngôi nhà chung cư để ừ. giúp cho căn nhà chung cư trở nên là một cái không gian sống hoàn hảo cho mỗi thành viên trong gia đình đúng không ạ ừ. Vâng, À, và như vậy là thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Không biết là anh Trung có muốn gửi một lời chia sẻ nào đó tới tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mà đang có nhu cầu để lựa chọn một căn nhà chung cư đúng không ạ? Ừ. Ờ, người ta nói rằng là ngôi nhà là nơi ước đến chúng mong về do đó rằng là nếu như chúng ta có những cái à, kiến thức đúng để mà lựa chọn được cho mình một cái à, ngôi dương cơ tức là một căn hộ thổ cư một căn nhà thổ cư hoặc một căn hộ chung cư nó đẹp phong thủy thì nó cũng sẽ hạn chế cho chúng ta những cái điều rủi ro sau này Đấy, và nếu như là Ờ, chúng ta có thể tự nghiên cứu tự tìm tòi về những kiến thức phong thủy để ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta rất là tốt còn nếu như mà cái việc này ờ, cần sự tư vấn từ các chuyên gia thì khuyên rằng các quý cô chú chị hãy lựa chọn một đơn vị chuyên gia có cái sự uy tín cũng như là có cái kinh nghiệm thực tế trong cái việc ứng dụng và khảo sát phong thủy thì nó sẽ giúp cho chúng ta yên tâm hơn rất là nhiều Đấy. Hoàng vâng, Em rất là cảm ơn anh Trung đã dành thời gian để ngồi cùng chia sẻ cũng như là thảo luận với diễn đàm ừ. cũng như là các quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm ừ. nay ạ. Được. Dạ. Vâng, rất hy vọng rằng những thông tin vừa rồi mà chuyên gia Đức Trung đã chia sẻ với chúng ta về những cái lưu ý cũng như là kiến thức khi mà lựa chọn một căn nhà chung cư về tọa hướng cũng như là việc trang trí sẽ giúp cho quý cô chú anh chị và các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn và lựa chọn một cái quyết định đúng đắn để chọn ra cho mình một không gian sống hoàn hảo. Thế nhưng mà quý cô chú anh chị và các bạn cũng đừng quá lo lắng bởi vì là suy cho cùng thì tất cả chúng ta điều quan trọng là các thành viên trong gia đình có thể sống hòa hợp với nhau và cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp ừ. thì đấy chính là một cái điều uh, cơ bản cũng như là quan trọng nhất đúng không ạ ừ. Vâng, à, và rất cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video Và quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn nút yêu thích à, cũng như là chia sẻ video tới rất là nhiều người thân và bạn bè hơn Đồng thời thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông ngay bên cạnh Để có thể cập nhật những thông báo mới nhất của Phong thủy Tam Nguyên nhé Và rất hy vọng sẽ được gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong những chủ đề tiếp theo còn bây giờ, Diệp Đàm và Đức Trung ừ. xin được gửi một lời cảm ơn, lời chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Xin chào.